bếp này bên trong còn rất là đẹp rất là mới hai ống điếu hầu như rất là ít sử dụng bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 khi mà các bạn đang sử dụng bếp các bạn thấy ngọn lửa đây chúng ta đang nấu bình thường đột nhiên nó giảm nhỏ lại và nó kèm theo nó giảm nhỏ lại và chúng ta không tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến đáy nồi á nó đã tiếp xúc với cái nhiệt độ là từ 250 độ C ở đáy nồi rồi nên nó sẽ tự động nó giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây là tính năng rất là hay tiết kiệm rất là hay của bếp ga nồi điện nhật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 sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin đó thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương thức với cực âm ở bên trong và cực dương ở bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để đầu của lò xo tiếp xúc miếng thép cái hộp pin đây các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực lâu ngày á. vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động động được mà nếu các bạn quên các bạn để lâu quá thì pin sạc nó sẽ hỏng luôn yeah. Dạ. Dạ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 Sản phẩm bếp ga này chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm độ trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như là tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng bếp ga này đi Nhật một cách nó hiệu quả hơn Ngoài ra đối với bếp, đối với bếp này thì chúng tôi cũng có tặng kèm cho các bạn thêm một cặp kiềng dự phòng nữa Bếp có cặp kiềng riêng của nó các bạn sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm Chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng dự phòng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng lên thành 8 cho đến 10 là 10 năm. Hoặc trong thời gian sử dụng á, kiềng chúng ta nó có bị hỏng thì chúng ta cũng có kiềng khác để thay, không có lo không có kiềng khác để thay nữa. bếp này nó là chỉ là dòng bếp cơ bản nên nó không có thích hợp những chức năng tiện ích giúp cho các bạn có thể nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ bếp này nếu mà các bạn muốn hẹn giờ thì các bạn phải mua kèm thêm một cái thiết bị hẹn giờ nếu mà các bạn muốn sử dụng giá là 80 nghìn một cái để sử dụng cái ờ, thiết bị hẹn giờ này á rất là đơn giản các bạn lấy dây sạc ra chúng ta cắm vào bếp rồi chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này thôi các bạn có thể tăng chỉnh cơ cơ đó tối đa được là 90 phút đây chúng ta để chỉnh mức nhỏ nhất là một phút thôi để hưởng chức năng hẹn giờ sau đó các bạn bật bếp lên bước cuối cùng thì các bạn lấy pin ra để bếp nó không có còn nguồn điện nữa thì sau khi hết giờ cái thiết bị này sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể dùng nó để sử dụng nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước thời gian chính của nó được khi mà các bạn đang sử dụng bếp á, các bạn thấy ngọn lửa chúng ta nó bị ờ, đột nhiên nó bị đỏ thì cũng có thể là do cái lượng tiết lưu ga không có ổn định hoặc là bình ga chúng ta nó sắp hết ga yếu hoặc là do cái lượng uh, ga nó đều tiết không có ổn định đó thì chúng tôi cũng có bán kèm một cái van ga 50 lít như thế này giá là 130 000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 ngoài ra thì chúng rẻ hơn khuyến mãi cũng có kinh doanh bán các loại pin nội địa nhật như thế này đây là pin zin theo bếp từ bên nhật về một cặp pin như thế này á, thì các bạn có thể sử dụng với bếp được khoảng từ 4 cho đến từ bếp này được khoảng 5 tháng giá bán là 50.000 một cặp bếp của tôi đã khóa ra thực hiện chức năng hẹn giờ thành công rồi